Hello guys. Oh. Backward được nhắc đến như một cái tên quá quen thuộc đối với anh em gamer Minecraft. Khi nhắc đến Backward, chúng ta nghĩ ngay đến những trận đấu vui vẻ, kịch tính, tấu hài. Nhưng mà không phải như thế này. Một trận đấu có thể cho chúng ta rất là nhiều cảm xúc khác nhau. Backward nói chung đã là một phần trong những server mini game. Nhưng anh em đã bao giờ tự hỏi Backward ra đời từ khi nào chưa? Vì vậy hôm nay tôi ở đây để giải đáp thắc mắc của anh em. Và trước khi vào video, tôi chỉ muốn anh em dành một chút thời gian ra nếu thấy video hay, hãy để cho mình một like và subscribe cho kênh mình càng ngày càng phát triển nha anh em. Đùa nha! Vâng anh em, các cụ đã có câu rồi, không biết gì thì cứ lên Google mà tra. Mà tra không ra thì vào video của chút mà xem. Spoil cho anh em một tí là Backworld được ra đời cùng năm với một tựa game nào đấy... Uh... Free Fire! May là nó cùng năm chứ không phải là cùng tháng hay cùng ngày Chứ không mà tôi bỏ Backworld Cụ thể hơn, Pego được phát hành vào ngày 29 tháng 1 năm 2017, được phát triển bởi đội ngũ hai bánh xèo. Khi mới ra mắt nó đã trở thành mini game yêu thích cho những anh em thích chơi giường. Mà tại sao nó lại tên là Backward chứ không phải là cái gì War Thì cứ ngồi xuống đi tôi sẽ kể cho anh em Ngày xưa ngày xưa Thì tôi là 2017 Một chàng trai bước đến một căn nhà với bồ của anh ta ở trong đó Sau vài câu hỏi thăm anh ấy quyết định đặt giường của mình cạnh giường cô ấy Sau 20 năm hẹn hò What the fuck 20 năm ấy Chị em K12, K13 giờ lại yêu nhau rồi Sợ lại có con rồi ấy Đặt được chiếc giường xuống Chưa vui vẻ được mấy câu thì anh ta phát hiện Có một chiếc giường thứ ba đặt ngay cạnh bên đó Một thằng nhãi con từ đầu xuất hiện Và nói Đây là người yêu của tao Sau vài câu cãi vã vì quá bức xúc Nên anh ấy đã cố đập giường của thanh niên kia Nhưng mà sao mà dễ dàng như vậy được Nhanh trí thanh niên chạy đến vả thẳng mặt của anh ấy Anh ấy nói rằng thằng nhãi con kia nó không hề sống ở đây Cãi nhau thêm vài giây vì quá bức xúc Thanh niên kia lao đến định phá giường của anh ấy Không thằng nào chịu giảng hòa thằng nào Nên cả hai quyết định ra ngoài để giải quyết với nhau Hoặc là để giảng hòa Bên ngoài không khí rất là cảm lạnh Nhưng hai bên nhìn nhau rất là cảm động Địt mẹ mày Ơ kìa sao mày chửi tao Ơ vì tao thích thế à? ơ Ơ thì Ơ sao mà lại không cho tao nhìn giường của mày rồi. À mày muốn chơi kiểu đấy à Và từ đó lớp giường bảo vệ đầu tiên được bắt đầu Bên kia xây như nào thì bên này cũng xây như thế Trông như hai cục cứt, thấy mọi chuyện càng không ổn nhằm vào chế của chúng ta. Nghĩ cần thêm tài nguyên nên anh ấy đã nghĩ ra một cách. Ok được rồi, trông vui cùng bọn tao nhá. Ấy ấy, bớ người ta bắt cóc. Mày sẽ không hiểu được đâu, cứ đi theo tao. Ok được rồi, thế giờ tao phải ở đây đến bao giờ? Đến lúc nào mà thằng đứng trước màn hình nó subscribe thì thôi. Thế thế thanh niên kia cũng muốn mình có một tài nguyên riêng nên cũng đi bắt cọc. Thời tới. Do cả hai cũng có tài nguyên riêng của nhau nên chiếc giường càng ngày được bảo vệ bằng những vật liệu cứng hơn bỗng nhiên cũng một thằng nhóc tiến tới ê nhóc tao sẽ cho mày một quả táo vàng nếu như mày đập được giường của thằng kia trẻ con nó có biết cái gì đâu mà nghe thấy vậy thằng nhóc tiến tới cố gắng đập giường nhưng mà chính của chúng ta thấy cũng giết luôn thằng nhóc đấy càng ngày càng ghét nhau hai bên đã nghĩ ra một cách để có thể giữ khoảng cách với nhau hai bên quyết định mai từng cục đất càng ngày càng sâu họ đã mai tới voi của thế giới nhưng chuyện không dừng lại ở đó họ đã mai cả thế giới Giờ thì họ đã có một trận đấu thực sự, họ đã tạo nên những cây cầu để có thể đến đảo của người kia bằng một cách nào đấy. Bắc cầu không chỉ là thứ tồi tệ nhất. Ê thằng lôn dần kia, đưa cho tao quả cầu lửa nhanh. Tao sẽ không đưa mày quả cầu lửa đâu Nó mà sang được đây cả mời lẫn tao cũng chết hết đấy Dân làng đã đưa cho anh ấy cầu lửa Anh ấy chuẩn bị phóng cầu lửa Anh ấy đã bắn xịt Một bãi lửa đằng sau nhân vật chính của chúng ta Bắt đầu lan ra Anh ấy nhìn đối thủ của mình đang cầm cầu lửa Khi cả hai người đều sở hữu cầu lửa cho đến một ngày thằng cu con kia đang ngủ Tranh thủ lúc đấy nhân vật chính của chúng ta chạy đến phá giường Sau khi đập được giường Thanh niên kia đã chịu thua Nhưng tất cả mọi thứ do hai thanh niên gây ra thì không thể sửa lại được Và đó là câu chuyện Backward của chúng ta Và anh em đang nghĩ rằng Backward được bắt nguồn từ câu chuyện mình vừa kể sao Anh em nghĩ gì vậy? Nãy giờ tôi kể chuyện cổ tích mà Mà thật ra Backward được bắt nguồn từ Edward mà anh em nào mà không biết Echo là trò nào thì lên mạng mà tra nhá Mà khoan, video nào của Chun thì chắc chắn phải có gameplay rồi Thì ok, hôm nay tôi sẽ ờ, đưa anh em đến một server Server đấy đứng top 2 trong top 10 Server best world hay nhất 2022 Đó chính là blogmc.com Ok, giờ thì vào phần gameplay luôn nhé Let's go Đủ có ông nào nè, người Do Thái, à lộn, lại nhầm Đâu? Ả Rập Ả Rập Ả Rập Free Fire. What the? Mọi Ả Rập Free Fire. Sao biết Ả Rập Free Fire chứ? Wait a minute. Team Blue có một người. Yeah. Yeah, yeah, hiểu hiểu hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Ôi rồi bên ờ, bên Zalo bọc uh, ờ, Encito rồi. Mình quá gì? Oh shit, oh shit, oh shit blue. Oh my god. Oh, oh shit blue. Oh. Oh. oh. Ui, quả dường. Cái gì đấy? Cái gì đấy? What the fuck? Bak có cái oh my god. Oh my god. Oh. Oh shit. À, What? À, à. <laughs> ảo này. Con Chết mà còn báo nữa. Cơ cơ cơ. Ai đang tới, đang tới, có tên là T, không sao, không sao, có tên là T. T T. Kìa nó có fireball kìa. Ui, cái quả tôi né được. Dạ có hai quả T fireball nữa, đừng có lo. Dạ đang qua. Chúc. Hay quá. Bum. Ôi, dễ game Ôi dễ thế. Game dễ như Free Fire Rút Free Fire. Là nhân nhân nhân. Không. Nhân. Không. Nhân. Không. Để tôi để tôi. Rồi. Hãy nhìn. What the fuck? Nó đánh hai cái tôi chết vậy. Phải hát đâu, đó là hát thôi. Ui nó cầm dịu, nó cầm dịu, nó cầm dịu. Ủa mà à, tôi đã... Ui. Hình như server ờ. này Ồ, ờ, con. Chơi tiếp chơi tiếp chơi tiếp chơi tiếp chơi tiếp. Chơi cho máu đỏ đi, ờ. đỏ đi. Đỏ. Đỏ. Quay quay quay quay. Nào, nào mình quay quay. What the fuck is the video quay what the fuck. Spider-Man kìa. Nó quay hôm kìa. Spiderman, Adu, Spiderman. Thôi, để, tôi, để, để tôi. Tira bọc giường cho Tira sẽ sẽ bật mod nông trại uh, vui vẻ. Nông trại hơi vui vẻ. Hơi vui vẻ, không phải là vui vẻ. Speedrun. Ừ, ừ, ừ, ừ. Ờ, ok đi. Gì ờ, mà blue dạ. bọc Enciton. Tôi đánh nó hơn chục cái nó không chết tôi đánh nó đánh từ hai cái thì chết cười cười cười như cười á dạ tôi đi báo đây mình báo bây giờ ơi nhà nào có chó kinh ấy <laughs> khủng khiếp này từ chun mua dìu đi chun mua dìu nha anh em ok anh em chết rồi anh em <laughs> à Kìa, nó sang kìa, nó sang kìa, nó sang kìa, nó sang kìa. À là bắt cá. Đã mất rồi, trời ơi. Anh em chưa có, anh em gà. Gì nét dù. À, mà anh không có. Ui, ui, đảo vậy ôi quả đấy là thằng đấy anh đánh xuống vực cái xong rồi nhưng mà nó đang cầm kim cương cái nó vứt lên cái cầu của nó thì anh nhặt luôn nhơn nó kiểu ơi em em cho anh Ủa kim cương của tao, bốn kim cương của tao. No. Kim cương. À, kim cương. À, có bị mất đâu trời ơi. Oh shit. Oh. Oh shit, và đây là green. Oh shit. Hả? what the fuck hay quá bữa nào mấy à, mỗi giường gì? không có nổ đâu đi ra làm pha tên tây châm à lộc bồn châm đây nè green vớt rồi à, green vớt rồi nhôn ôi trời ơi trận này dễ mười điểm mười điểm Trận này mới lát Trận này mới lát mới ôi ba nó đánh một hồi cái nó bức xúc quá nó rơi xuống luôn nó <laughs> đi ra đây nãy giờ đi ra bật mốt năm chạy vô vậy <laughs> Ej, <laughs> rời Ui, ơi nè, cô thằng Ui, ơi nè, cô thằng Ôi Phải là cầm bóng Oh, oh, oh Oh, phải là cầm bóng Oh, cờ sư vậy chịu vậy trận nữa đi anh anh cho trận nữa là vui ok đang đỏ đang đỏ đấy red nha red cho nó free fire nha bị bài thắng bại tại sân súng <laughs> có một cái hình uh, chữ ff này bạn thấy à? <laughs> Sai bá tướng mắt, tôi sai tôi. Tôi sai vì này... vi vì phai mắt. Thì tôi đi chung với me ờ, me ờ, What the fuck mới vô đập một giường What the Ở chết rồi Không cho Bill quay Bill Bill Bill sẽ Bill sẽ Bill sẽ Bill sẽ Buồn ơi tôi mới phát hiện ra cái cái giường mới Nhìn không? Ảo thật đấy Ờ à cái này thì <laughs> um, cho chú đi no! <laughs> yeah yeah Yellow, yellow, yellow, yellow, yellow, yellow Nó dùng endstone, chịu rồi <laughs> Chơi cream Không có clutch được, chán vãi Đây, đây, đây, đây, tôi có, tôi có thuốc nhảy cao Tôi có... cái Một lần tôi bấm Kill, kill free, kill free Oh my god. À, yeah. Ôi, tí lắm tí vào Ôi, what the fuck Ôi, what the fuck Tôi bể tường rồi múa phở ló tí đi đã Đừng có giết hắn nhá, để hắn sống à, ai biết luôn à, rồi à, à, ai biết gì đâu um, thì um, múa phở ló đã chứ Chắc cái múa phở ló tôi, tôi, tôi, tôi, tôi chỉ um, um, um, gì à Tumbo full rồi Tumbo